Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn Chỉ có bản thân ta mới dễ lừa ta nhất Con người hay mơ mộng hảo huyền về những điều không thực tế Tự cài vào đầu mình những thứ vượt ngoài khả năng Mọi sự vật trên thế gian đều do tâm con người mà quyết định là tốt hay là xấu Người ta vẫn thường thông qua biểu hiện của bên ngoài để đoán những chuyện thị phi được mất của sự việc Ví dụ, trong việc lựa chọn trai gái đầu tiên thu hút một người khác chính là vẻ đẹp bên ngoài của đối phương thông thường khi nhìn thấy một người có ngoại hình xinh đẹp hấp dẫn chúng ta dễ sinh ra tình cảm hoặc là thần tượng nhưng nếu trước mặt là người có dung mạo xấu xí chúng ta thấy khó gần thậm chí tìm cách chạy xa vì sao vì con người vẫn thường dùng mắt để quyết định quan hệ giao tiếp dùng mắt để xác định duyên phận chính vì bị mắc lừa dối ta cảm giác đó là một việc tốt kỳ thực nó có thể biến thành một việc xấu do vậy nhà Phật vẫn căn bản sự vật không có sự phân biệt giữa tốt hay là xấu tất cả tốt xấu đều do tâm của ta mà định ra chúng ta thường bị sáu kẻ lừa dối gạt cả đời sáu kẻ lừa dối này là ai đó chính là mắt tai mũi lưỡi thân ý trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường phải chịu sự che đậy của đôi mắt khiến tâm sinh ra phân biệt có thể nghĩ người tốt thành người xấu và cả người xấu thành người tốt nếu bạn đã xem video chủ đề tôi rất khổ và đầy nỗi sợ sẽ nhớ câu chuyện đoàn hòa thượng đi hóa duyên gặp được con suối có nước mát ngọt khi bước đến dòng suối uống nước giữa bóng đèn mờ mịt một vị hòa thượng cảm thấy dòng nước trong mát tựa như dòng nước cam lộ do Bồ Tát ban tặng nhưng qua ngày hôm sau trời sáng mắt tỏ nhìn thấy xác chết nằm giữa dòng suối vị này lập tức buồn nôn khoảng khắc ấy chính là lúc ông xác định được rốt cuộc là đó là cam lộ hay nước hôi thối một người ở vào thời khắc sinh tử bất kỳ lễ vật quý giá nào cũng không còn ý nghĩa gì đối với họ chỉ duy nhất một lễ vật thực sự giá trị với họ đó chính là Phật Pháp và ánh quang minh đứng trên góc độ khai ngộ để xem xét cái chết cũng tựa như lúc chúng ta rời khỏi khách sạn trong một cuộc du lịch cho dù chúng ta có lưu luyến nơi này đến mấy chuyến đi cũng phải tiếp tục vì vậy cuộc sống có khởi đầu ắt có lúc diệt khi được sinh ra trong cõi đời này chúng ta đương nhiên sẽ phải đối mặt với cái chết vào một thời khắc nào đó bất kỳ vật gì trên thế gian này cũng đều sẽ bị hủy hoại hoa nở ắt có ngày tàn đó là quá trình sinh diệt là quy luật của vũ trụ người ta nói tạp vật chính là cặn bã của quá khứ mục đích giữ tạp vật lại trong nhà để xài vào một dịp nào đó trong tương lai khi cần thiết rất là tiếc khi vứt đi ví dụ bạn giữ một đôi giày cũ của nhiều năm trước nguyên nhân chính là bạn không muốn vứt bỏ nó đi muốn giữ lại mang vào một dịp khác Kết quả là ngày ngày cả đống giày cũ cứ ngày một chất đóng chiếm một khoảng không gian trong nhà mà khiến bạn phải tốn thêm thời gian thu xếp và cất giữ chúng. Đóng giày cũ này thực sự không còn ý nghĩa gì cho ngày hôm nay. Đóng giày cũ này là phong thủy xấu hay là tà pháp chứ không phải là chánh pháp trong ngôi nhà của bạn vì nó khiến bạn càng thêm chấp trước vào quá khứ và cũng chấp trước vào cả tương lai giống như việc bạn đem cả quá khứ và tương lai chất vào trong tâm trí bạn khiến bạn không thể nào cắt bỏ chúng đi cho được khi tịnh tâm trở lại con người sẽ khai ngộ phải tốn rất nhiều thời gian để thực hiện mà việc trước đây mình đã sai lầm có một câu chuyện người tu sĩ đến chợ niệm cho bà cụ khi sống bà có một thói quen chưa từng giữ lại cho mình một tấm hình nào cả lý do của bà rất đơn giản đã là quá khứ rồi lưu lại có tác dụng chi đâu câu nói này thật sự là đại chi thức cho những người đã đốn ngộ đời nay có bao nhiêu người có thể bỏ hết không giữ lại cho mình một tấm hình nào người có trí tuệ không giữ lại hình ảnh chỉ vì một nguyên nhân hết sức đơn giản đã không còn tác dụng nữa giống như bà cụ này nếu hỏi bà cái gì đáng giữ lại nhất nhất định bà sẽ nói sắc đẹp và sức khỏe hiện tại chính là điều đáng trân trọng nhất và giữ gìn nhất để không bị sáu kẻ lừa dối trên dẫn bạn sai lối bạn phải làm chủ được thân ngữ ý thân tức là thân thể ngữ là ngôn ngữ dễ bị tác động bởi ý niệm có người hỏi ngồi trên xe ngựa muốn xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước rốt cuộc ta phải đánh xe hay đánh ngựa tu hành là tu tâm chứ không phải là tu thân nếu mỗi ngày chỉ lo việc ngồi thiền mà không dụng tâm khai ngộ thì chẳng khác gì hành động đánh xe mà không đánh ngựa do vậy việc ngồi thiền là để tu tâm hoàn toàn không phải là một phương thức rèn luyện thân thể tu tâm rồi bạn sẽ làm chủ được thân ngữ ý người thường đau khổ chính là những người cứ khăng khăng cố làm những việc mà năng lực của mình không thể thực hiện được